Vâng, và như vậy thì ờ, chương trình lễ tổng kết của chúng ta đã uh, gần như đến hồi kết và những mục tiêu, những định hướng, kế hoạch mà ban giám đốc công ty đưa ra cho anh chị ở trong quý 4 của năm 2022. Mong rằng tất cả anh chị chúng ta sẽ à, đạt được những mục tiêu này và không biết nói gì hơn à, dành một lời cảm ơn gửi tới toàn thể anh chị là tư vấn tài chính là quản lý của ICI Tiên Du à, ban giám đốc có nhân rượu xin được uh, xin được chúc sức khỏe cho toàn thể anh chị em là tư vấn là quản lý và chúc trong quý 4 sẽ thành công rực rỡ Dạ là vâng anh chị à, Xin mời tất cả anh chị đứng ra đứng đây Đứng dậy ạ Anh chị đã có nước, có rượu trong ly của mình chưa ạ? Rồi anh chị có nhớ khẩu hiệu chúng ta không ạ? Nhớ sẽ hô lại một lần nữa anh chị nhá Nhớ sẽ hô là chúng ta là ai? Anh chị nói là Đại Sư Lai Tiên Du Nhớ sẽ hô là quý bốn Anh chị hô là 4,5 tỷ Và Liên hô rằng là Đại Sư Lai Tiên Du cái chính sách hôm ba lần là kết luận kết luận kết luận đá rồi đúng không ạ anh chị sẵn sàng chưa chúng ta là ai quý bố